đường ô tô tận đất, cách trung tâm Đà Lạt 7 km, 600m ra tới quốc lộ 20, đất thoáng mát, xung quanh có homestay, resort, khu cắm trại, hồ câu cá, thích hợp kinh doanh mô hình du lịch nghỉ dưỡng định cư và đầu tư đất nền. Sản phẩm tiếp theo là một ngôi nhà ở An Sơn, phường 4 với diện tích 64m2, sổ xây dựng phân quyền 4 nhà, giá 5 tỷ, hướng đông bắc, đường bê tông 4m, kết cấu gồm một trệt, một lầu, một áp mái, ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và bốn toilet. Cách trung tâm Đà Lạt tầm 4 km, nhà nằm trong khu bàn tay Phật An Sơn, xung quanh tập trung nhiều biệt thự sang trọng,